Chào các bạn, mình là Tê Bên Hồng Thì hôm nay chúng ta lại trở lại với lại Minecraft sinh tồn 100 ngày siêu khó Thì cái bản mod hôm nay chúng ta sử dụng là bản mod đảo hay tặc Thì đảo hay tặc thì nó sẽ có những trái quỷ chẳng hạn như Gomoromu Hay là những trái của Smoker chẳng hạn như vậy Thì các bạn có thể theo chân mình cùng khám phá những con mod này Và những trái quỷ nó sẽ có như thế nào thì 100 ngày này thì đa số thì các bạn có nhiều bạn bảo là anh ơi tại sao không xây nhà chẳng hạn như vậy thì sau khi con mod on onbi này mình làm xong thì mình hứa với các bạn luôn là những cái mod sau chắc chắn mình sẽ xây nhà và xây những cái biểu tượng hay là những cái công trình này kia để sẽ thú vị hơn chứ không một phải là một ngôi nhà đơn sơ hay là một cái máy farm quái vật gì đó chẳng hạn như vậy thì sau này mình sẽ xây những cái mod chẳng hạn như là mod nhà hay là có nhiều chẳng hạn như là mod khác nhưng mà mình sẽ xây những những tòa nhà hay là những tòa thành riêng về kênh của mình nên đâm ra thì các bạn sau này nhớ ủng hộ càng nhiều càng tốt nha còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào video nào hello ngày đầu tiên vào thì mình tạo map sinh tồn 100 ngày trong onb thì khi mà vào mình chúng ta được tới một ngôi làng thì mình chọn ngay về cái vấn đề gọi là hải tặc à. để sau này chúng ta cướp bóc này kia nó sẽ dễ hơn và mình bắt đầu chặt cây thì mình chặt tự nhiên được một cái tổ chim mở ra thì được hai cái trứng gà chả hiểu làm sao đồng thời mình chế một cái bàn chế tạo và mình đặt à. ra mình chế tạo một cây cúp gỗ đồng thời mình có cho một cái giường của ông dân làng và đồng thời chúng ta đi đào thêm một ít đá để làm thời kỳ đồ đá Mình chế tạo một cái nò nung, một cây cuốc đá và đồng thời một cây rìu đá. Mình nhìn thấy xa xăm một anh hải quân, không ngờ lại hai anh lần các bạn. Thì một anh cầm một cái khẩu pháo khá là bự, mình xuống test thử. Mình nghĩ là hải tặc chưa truy nã thì chắc nó sẽ không kiếm chuyện đâu, mà ai ngờ mình đứng một phát nó bắn một phát muốn bể đầu luôn. Và mình quay lại ngôi làng, mình test thử. Mình thấy có một số trò vậy làng mình muốn test thử coi mình muốn làm hải tặc đầu tiên trên ngôi làng này mình nghĩ mình có thể đóng lĩnh được nhưng ai ngờ bắn sắp mặt luôn chạy không kịp luôn mình đi một hồi thì mình có thấy được một quét chỗ có cái bàn chế tạo Inchan cấp 30 Ngại ngùng gì mà không lấy đúng không? Để sau này đỡ phải chế tạo Thì bắt đầu mình vô mình đập hết những cây sách đi Và mình lấy thiêu cái bàn Inchan Để sau này nếu mình Inchan cấp độ 30 nó sẽ vip đồ hơn Hải tặc thì phải có vũ khí mạnh và đồ mạnh đúng không? Thì mấy hải tặc nó mới trâu bò được sau khi mình lấy một ít gỗ xong thì mình có kiểm tra cái bảng thì mình thấy được mình đã được chi nã 5 berry các bạn và một số cái uh, chẳng hạn như là haki bá dương hay chẳng hạn như vậy thì bắt đầu mình đánh thêm một số con quái thì mình thấy một con quái xương boss thì phải đánh ra để cho mình một cây rìu enchant thì bắt đầu hành trình mình ra biển bắt đầu thôi sau khi mình đi đến trời sáng thì cũng thấy được một cái bè nhỏ các bạn thì trong cái bè nhỏ nó cho mình một ít đồ và một cây du cái dù chả biết làm gì em có thử xem sao thì kế bên một cái bè nhỏ này thì có một cái con tàu mình không biết gọi con tàu này tàu hải tặc hay là tàu của nông dân nữa thì mới test thử đi vào xem sao nhưng mà chu cha mẹ ơi tàu toàn ti ti không tàu này tàu có quái vật đồ thì chả có một món nào cả kiểm tra một hồi thì toàn quái vật tranh thủ chạy lẹ không biết làm gì giờ mình đi một hồi thì mình có tìm thấy được một cái bè bè này mình nghĩ là giống như bè nông dân gì đó thì mình lên xem thử thì vẫn là quái vật vùng biển nhưng mà quái vật lắm đấy thì mình có kiểm tra thì mình đánh giật lộn với những con quái đó một hồi thì mình có kiểm tra được cái gương thì chúng ta đó một ít sắt và ngọc lục bảo và nó cho chúng ta một ít táo vàng nữa thì mình lấy táo vàng bắt đầu mình kiếm một cái hòn đảo nào đó để chắc mình xây nhà quá sau khi mình đi vô đất liền thì mình có thấy được một cái hấp canh thì mình nghĩ là hấp canh của dân làng mà ai ngờ lại là hấp canh của hải quân thì có anh một hải anh hải quân canh ở dưới thì có cầm một cây súng nhắm nó to còn hơn rồi con mắt của ảnh nữa thì sau khi mình đánh chết anh xong thì bắt đầu mình đi lên trên thì ở trên thì cũng có hai đến ba anh hải quân tiếp tục mình đánh hết và mình gom đồ bắt đầu mình đi xây nhà thôi Sau khi mình xây nhà xong thì bắt đầu mình ra chiến đấu với một số anh hải quân Thì mình mới ngộ nhận ra cây dù này giống như cái khiên nữa Nó có thể che chắn mình và bảo vệ mình Thì bắt đầu thì mình cũng có thấy mình đã lên được khoảng chi nã của mình là 73 berry rồi cứ là mừng luôn Ôi là trời sau khi mình đánh những anh hải quân xong thì bắt đầu uh, nếu mà muốn mạnh thì phải đi đào khoáng sản thôi thì mình đào với một cái đường hầm khoáng sản tại nhà mình luôn để cho chúng ta có thể dễ đi đào khoáng sản chẳng hạn như sáng ngủ dậy đi đào khoáng sản tối ngủ dậy đi đào khoáng sản chưa ngủ dậy đi đào khoáng sản tối ngủ dậy cũng đi đào khoáng sản mỗi ngày đều là ngày đào khoáng sản đồ tí thôi chứ đào khoáng sản để cho mạnh lên mới được chứ sau khi mình đào được một cái đường hầm xuống dưới thì mình có kiểm tra là ở dưới đây khá là may mắn là mình đào ngay cái một cái hầm mỏ luôn thì ở dưới đây thì nó giống như khá là chân thực mình cảm thấy được nghe được những cái tiếng vang của những con quái vật luôn và tiếng bước chân và đào này kia đều nghe được hết luôn thì mình khám phá thử những cái khu mỏ này như thế nào nhé Sau khi mình nung sắt xong thì bắt đầu mình lấy sắt mình chế tạo một bộ giáp sắt của mình Thì mình còn thiếu hai món cái nón với lại cái quần mình chế thêm nữa Và đồng thời mình đi đầu ít khoáng sản nữa Mình đào một ít đá đỏ, một ít kim cương và một ít sắt thì mình thấy được một cái khu gọi là một nơi là có thể những ông dân làng hay những người khám phá đi trước họ đã đào và đào để lại mình thấy cái bàn chế tạo vào một cái đống lửa nhưng mà đống lửa đã tắt rồi thì mình lại kiểm tra rương ôi ôi khá là mừng luôn đủ một đống đồ kim cương luôn các bạn sau khi mình lấy được những cái đồ của nơi của những người đi đào trước đó thì bắt đầu mình đi khám phá thêm cái khu mỏ này thì cái mod này mình nghĩ là có thể là rất là nhiều đồ chẳng hạn như vậy thì mình đi kiếm xung quanh thì mình thấy được một cái khu mỏ tự nhiên là toàn là gỗ với gỗ không à thì mình thấy một ít xe mỏ và lấy xe mỏ luôn thì khi mình lấy hết được tất cả thì mình thấy được một số cái bàn đồ enchant chẳng hạn như sách enchant nè rồi chẳng hạn như đuốc hay là những cái ờ, món đồ khác sau khi mình khám phá cái khu mỏ bằng gỗ xong thì tiếp tục mình đi khám phá cái khu mỏ của mình nữa thì khu mỏ này mình cảm thấy rất là bự luôn thì mình đi xung quanh thì mình lại tìm thêm được một cái khu mỏ là như ban đầu là khu mỏ của một những người gọi là đi đi đào trước thì mở cái gương ra thì trong đây nó không may mắn như như vậy thì nó chỉ có một ít ti và ít cát thôi thì mình nghĩ là cái gương này chắc có thể là những người bắt đầu đi đào khoáng sản á họ cho nổ bằng ti á giống như là những người mà lại đánh cá bằng thuốc nổ vậy đó Sau khi mình khám phá những khu mỏ khoảng đến 3 ngày xong Thì mình đào được một ít khoáng sản và một ít đồ Thì mình về mình nung và mình chế tạo ra được một cái chì Cái chì này mình nghĩ là của bà Dada Là giống như bà của mà à, chói uh, copy lại á Khi mà Luffy giải cứu gì đó Tập 1 uh, à, của phim Onbi các bạn Thì mình chế tạo ra xong thì bắt đầu mình test thử nhưng mà không có thứ gì để test cả thì bắt đầu mình đem cái cây chì này và một số đồ của mình đang nung mình đem về cái nhà của mình thôi tại do mình khám phá cái khu mỏ này rất là lâu rồi nên chúng ta cũng phải nên đi lên thôi trong cái khoảng thời gian mà mình đi lên đó thì mình có xây một số cái bậc thang bằng đá cuội và mình đặt để sau này khi mà mình đi đào khoáng sản nó sẽ dễ hơn và lên và mình lấy sắt của mình chế tạo một cái đe bắt đầu mình ghép lại cái uh, cái ờ, hai cái ủng kim cương của mình lúc đầu mình có tìm được uh, tại gương ở dưới khu mỏ và đồng thời khi mình chế tạo xong thì mình vét cái cây của bà đa đan này đi qua ra vùng biển để bắt đầu mình đi khám phá những con tàu như thế nào đấy sau khi mình ra biển thì mình lại tiếp tục thấy được con tàu của quái vật giống như tập lúc đầu chúng ta đã tìm thấy nhưng mà lần này thì chúng ta sẽ không chạy vì chúng ta đã mạnh rồi và tiền chi nã chúng ta cũng đã được bảy mấy gần 80 berry rồi sao thể nào mà thua được những con quái vật như vậy đúng không vào chiến đấu liền và nhanh và luôn đập những vòng quái nè đánh như con boss này kia quất hết quất hết quất hết để tăng lên trăm berry mới được thì mình có khám phá cái vùng biển này một hồi thì trời cũng đã sắp tối rồi thì mình có thấy được hai chiếc tàu vì hai chiếc tàu này mình thấy là nó cũng bởi tên nát tùm lum rồi mình nghĩ là hai chiếc tàu này nó đã đánh lộn với nhau để giành một cái vật quý nào đó thì bởi vậy hai chiếc tàu nó tan nát như vậy thì bắt đầu mình lại bơi lại và chèo lại mình kiểm tra thử xem sao thì quái rất là nhiều luôn hải tặc cũng rất là nhiều luôn thì mình đánh với những hải tặc khoảng một hồi thì rất là mệt luôn sau khi mình đánh một hồi thì mình cũng đã lên được tới tàu của những cướp biển thì khi mình vào cái căn phòng đầu tiên thì một thấy một con boss trời ơi nó bự gấp hai lần các bạn nó hai bản thân của mình thì mình vào mình đánh cuối cùng nó cũng đã chết ngắt nó cho mình gọi là trong cái gương nó cho mình một cây kiếm cái kiếm này kiếm này mình nghĩ là chuyên về của hải tặc hay phải thấy rất là đẹp luôn mình sẽ đổi cái kiếm này mới được thì bắt đầu mình ra khỏi cái căn phòng đó thì mình lấy cái khẩu pháo của con những hải tặc luôn để về trang trí nhà xem sao chứ mình thấy là ờ, không có bán được rồi đó các bạn con thuyền này thì có hai tầng ở trên mình thấy có một hải tặc đang đứng canh một cái hòm rương thì lên mình đánh bại con hải tặc đó và đồng thời mình mở gương ra thì các bạn đã thấy gì chưa một trái ác quỷ đúng các bạn đây là trái ác quỷ của ai trong nhân vật onbi các bạn hãy bình luận phía dưới để mình biết nha còn bây giờ thì mình sẽ test thử cái này coi nữa như thế nào nhá sau khi mình ăn trái quỷ vô thì thân thể mình nó cũng bắt đầu biến dạng Đồng thời mình sắp xếp những skill lại với nhau và mình test thử Ai ngờ nó mạnh vãi trưởng luôn các bạn Đúng là skill của đô đốc có khác ha Còn đô đốc nào thì các bạn cũng biết rồi đấy <laughs> Đây vào mình thử test thử Nhưng ai ngờ mém tí nữa mình chết ngắt luôn Ôi ôi mình rớt xuống biển hên á Là chỗ này á, nhờ lửa của mình sinh tạo ra là nó bị hủng một lỗ luôn Nên mình cũng không chết được nên rất là may luôn nhưng mà cái này khi mà mình vào lửa thì mình cũng không bị chịu sát thương thì mình thấy test thử luôn là quái đánh mình cũng không chịu sát thương gì nhiều cả gọi là không chạm vào được mình luôn á kiểu giống như là mình là người lửa mà chúng ta đánh vào cái bản thân của mình đâu có được đâu đúng không quá tuyệt vời luôn sau khi mình test những skill xong bắt đầu mình lên thuyền bắt đầu về lại cái hòn đảo của mình thì mình nghĩ là mình quậy một hồi ở ngoài biển rồi thì cái tiền chi não mình chắc cũng cao hơn một miếng rồi đó các bạn ơi <laughs> thì bắt đầu mình vào nhà thì vô tình đang trên đường đi mình lại nhấn một cái skill mém tí là bay luôn cái nhà mình đi rồi nó chỉ mất lại là khúc nhà mình thôi nên may sao á mình lắp lại không sao đâu ủng ổn vào nhà mình cất đồ và mình trang trí lại gắn cái khẩu pháo vô cái trộ nhìn nó chích chê biết là cái nhà của hai tặc liền và bắt đầu mình đánh thêm một số anh hải quân nữa và mình sắp xếp lại nhà và đẹp đẽ lại quá chi là tuyệt vời luôn sau khi mình sắp xếp hết đồ rồi bắt đầu mình lại xuống đi đào thêm một ít khoáng sản Nhưng mà chủ yếu và mình vẫn đi đào hết nham thạch Mình đi thử dấu vào lava thì đúng là người lửa không sợ lửa các bạn biết không sợ súng chẳng hạn như vậy Đấy bắt đầu bắt đầu bây giờ mình đào thêm một ít lava nữa Thì mình để nước xuống là chúng ta có ngay hát nham thạch Mình thử dùng skill có lụm được làm uh, hát nham thạch không nhưng mà không được các bạn Thì bắt đầu mình thu hoạch một hồi thì mình được 18 cục hát nham thạch Thì bắt đầu mình xây cánh cổng để qua địa ngục thôi khoan khoan khoan khoan xin lỗi xin lỗi nha khoan hiểu qua điện ngộ bắt đầu xây một cái bàn uh, chế tạo enchant để sau này chúng ta có thể enchant cấp độ 30 thôi đúng không nhưng mà ép lên thì chúng ta mình không nhận biết được gọi là cái bàn này nó có thể sử dụng rất là nhiều loại gỗ và nó ra được những cái kệ sách nhìn rất là khoái chí luôn á thật là ảo makada. và đồng thời khi mà mình xây xong cái chỗ mà chan của mình thì cũng bắt đầu xây cánh cổng và địa ngục thôi đúng không sao thể nào mà thiếu cánh địa ngục được qua cổng địa ngục bắt đầu mình tìm cái lâu đài thôi rất là mệt luôn thật sự nó xa nhà vái cả bill luôn các bạn When I got you, it's all gonna be alright Thinking about all the things we did tonight What a time to be alive Just you and I sau khi mình bỏ hai ngày mà chả kiếm được cái lâu đài gì hết cả các bạn và bắt đầu bây giờ mình cũng đi về nhà thôi tìm hoài mà tìm mãi không thấy mà quái rất là nhiều luôn nếu quá bởi mình cũng lấy thêm một ít thạch anh để chúng ta farm kinh nghiệm chúng ta thì cũng được 33 kinh nghiệm về nhà thì mình có được thêm một số cuốn sách mình lấy bắt đầu mình lấy cây kiếm của hải tặc của mình ra bắt đầu mình in chan lên sẽ như thế nào đây coi liệu nó có mạnh không nha Sau khi mình engine xong bắt đầu mình đi khám phá sa mạc của mình Thì mình có thấy được cái kim tự tháp Và bắt đầu mình đi xuống dưới Mình kiểm tra thì chúng ta được một hai cuốn sách các bạn Uầy Một cuốn sách Quá tuyệt vời luôn Thứ nhất là sửa chữa là thấy rất là tuyệt vời rồi Cái đó là cực kỳ ngon rồi Mình về mình có thể là mình sẽ ép vô rồi là cái kiếm của mình Để sau này nó sửa chữa không còn bị hư nữa Quá chi là tuyệt vời đúng không sau khi mình khám phá cái lâu đài cát xong Thì bắt đầu mình thấy xa xăm một ngôi làng mình chạy tới Thì các bạn muốn tăng berry thì như thế nào? Giết hại người dân, phá hoại người dân, đập nhà người dân Hay là làm hao toàn gọi là những ngôi nhà của người dân Bắt đầu phá thôi Haki làm gì đúng không? Hay là trái quỷ làm gì? Sử dụng phá ngôi làng Tại vì lúc đầu á, ngôi làng này nó quýnh mình rất là nhiều luôn các bạn phá một ngôi làng mình chưa đủ tăng berry của mình lên thì bắt đầu mình đi xa xăm mình cũng thấy một cái đảo trên trời các bạn nhưng mình thấy nó rất là cao luôn nên mình phải cần lấy một ít đất ít gỗ và ít đồ nữa để chúng ta lên cái đảo đó tại do bây giờ mình dùng gọi là trái ác quỷ cũng không thể nào mà bay lên tại vì mình thấy nó cao cái này các khoảng tầm gần 200 block các bạn bắt đầu mình lên trên và bắt đầu chúng ta phá cái đảo đó mình kiểm tra xung quanh như thế nào nhưng mà có một số gọi là đảo trên trời thì nó người có cánh á nhưng mà trên đây mình thấy quái một đống luôn các bạn nhưng mà khi trên đường mình lên á mình thấy những con quái vật á từ những con cá mà trong đấu trường á của luffy nó lấy trái của ai các bạn thì rớt xuống rất là nhiều luôn mình nghĩ ở trên đó nó có lòng spam của con cá đó thì phải Sau khi mình đánh và chiếm đảo trên trời xong Mình tăng cũng được khoảng 1.000 belly các bạn Mình nghĩ là <laughs> con đường là vua hay tặc cũng sắp đến rồi đó Thì trên cái khoảng đường về mình có lấy một ít ngọc ender Thì chúng ta được khoảng gần 20 con mắt ngọc ender Và bây giờ mình lại qua địa ngục để kiếm những cái que quỷ lửa Để chúng ta có thể chế tạo ra những con mắt uh, ender của bên địa ngục gì qua bên gồng các bạn Thì khoảng thời gian đó mình qua kiếm được cái chỗ lâu đài thì mình có farm một ít que bị lửa và ít đầu của skeleton luôn những con quái dược xương này á, thì rất là may luôn mình đánh thì khoảng tầm trong một ngày chúng ta kiếm được ba cái đầu của bạn rất là dễ luôn 3 đến tận 4 cái đầu là rất là dễ luôn nha và mình đánh một hồi thì sau khi mình đã đủ rồi que cũng đủ mắt cũng đã đủ và đầu cũng đã đủ night What a time to be alive to stay the night But if you keep saying that you've got to leave Then I'm gonna be alright As long as you tell me That we ain't running out of time Thinking about all the things we did tonight What a time to be alive Just you and I Just you and Cắt linh hồn và bắt đầu mình về nhà Mình tìm một cái nơi nào đó sâu ở dưới lòng đất để chúng ta có thể đánh con quy đời này và lấy đen hiểu thôi và sau khi mình đánh con quy đời xong bắt đầu mình về nhà mình chế tạo một cái đàn hiệu thì mình có đàn hiệu thì mình ngại gì mà không lấy kim cương đặt xung quanh đúng không có một cái đàn hiệu lấy cái chạy nhanh liền các bạn thì sau khi mình đặt đàn hiệu xong bắt đầu mình cũng bắt đầu đi tìm đường cánh cổng qua đi em để đánh rồng thôi chúng ta sẽ like a But I am here to stay Won't away storm is coming So you better start running No, you can't control it All bones, coming for the for the throne sau khi mình quậy tưng bừng ở dưới uh, cổng ender thì bắt đầu mình cũng có tìm được cái nơi gọi là bắt đầu qua cổng ender đánh gồng rồi quậy nát bấy luôn thư viện hả quái farm hả quậy hết luôn cuối cùng chúng ta tìm được cái cổng này thật sự là mệt luôn một ngày trời mới tìm ra được dùng biết bao nhiêu skill tìm biết bao nhiêu chỗ mới ra được á Yo, cuối cùng thì chúng ta cũng đánh được con rồng xong rồi Rất là mừng luôn Lúc đầu á, là mình tưởng đâu vẫn ra có skill rồi Không cần phải đem cung heo Mà ai ngờ đánh gầu rất là lâu luôn các bạn Tại vì không có cung, con rồng nó khó rồi đáp xuống các bạn Nhưng may thay, cuối cùng cũng đánh chết con rồng Để bắt đầu mình qua bên cánh cổng của bên khúc DN để kiếm những lâu đài thôi it's all gonna be alright Thinking about all the things we did tonight What a time to be alive Just you and I Just you and I Sau khi mình qua được cái khe nứt đó thì bắt đầu mình thấy ở trên trời vẫn có một cái là kinh khí cầu các bạn mình test thử lên trển thì sao khi mình lên tới đụng chúng tự nhiên nó nổ cái đùng không biết là mình do mình đụng hay là do nó có cài bơm hẹn giờ nữa các bạn nó biết mình tới nó nổ hay cái gì đó chả hiểu luôn thì nói chung à, video đến đây cũng kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã xem minecraft 100 ngày onbi của mình mình đã hứa với các bạn từ cái hút video đầu nên lần sau mình sẽ gán xây thật nhiều nha còn bây giờ thì tại do video mình làm á thì khá mất là nhiều, nhiều thời gian có thể là chậm trễ nhất là một tuần nên các bạn á, có gì chán chờ video chứ không phải là mình không làm video đâu nha nên các bạn cứ yên tâm thì video đến đây cũng kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã xem video nhớ like và chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha bye bye đừng hỏi tại sao không lấy cánh tại vì chúng ta đã có haki báo vương và chát quỷ rồi